À, xin chào các bạn hôm nay ta tôi sẽ hướng dẫn ta cách sử dụng à, một cái công cụ một cái chức năng rất là hay ở trong Excel để tách dữ liệu theo một cái mẫu mà ta đã điền trước à, đây tôi đã có một cái tệp ví dụ này đây tôi có một cái tệp ví dụ ở đây tôi đã có họ và tên đầy đủ thế bây giờ tôi muốn tách cái um, tên riêng ra và họ đệm thì thông thường cái cách thông thường nhất à, à, nếu không sử dụng cái chức năng à, flat fill ấy, thì tôi hay sử dụng như này tôi bôi đen này tôi copy này cái chuột phải copy nhá tôi kích chuột phải copy này xong là kích chuột phải cột tên và cột D ấy. kích chuột phải chọn page này sau đó ta sử dụng chức năng tìm kiếm và thay thế vào file replace thế thì uh, để lấy được tên thì tôi gõ là sao cách thay bằng trắng tôi replace này thì tôi đã lấy được tên tôi đã lấy được tên toàn bộ rồi thế để lấy họ đệm thì ở đây tôi sử dụng tính năng là mid sử dụng hàm mid họ và tên này vị trí cần lấy là bắt đầu lấy từ số 1 lấy chiều dài của cái cột B3 trừ chiều dài của cột B3 thì tôi được họ đạn tôi kéo xuống ví dụ như này đây là cách mà tôi lấy họ tên tuy nhiên với cái cách này mà tôi muốn lấy môn môn ở đây này thì sẽ rất là phức tạp rất là phức tạp thì ở đây ta sẽ sử dụng cái tính năng khác đấy là tính năng flat field chức năng flat field trong Excel thế đầu tiên thì tôi sẽ muốn lấy môn thì tôi thấy là của người đầu tiên môn của tôi tôi điền giống y là môn toán này môn toán này Đấy. enter này tên tiếng việt không dấu của người này là đinh thị cảnh đây đúng không thì tôi gõ đinh thị cảnh này. Đấy. người thứ hai tôi tiếp tục tôi điền người thứ hai là môn vật lý tôi gõ đây môn vật lý đây mà tên là Nguyễn Thái An không dấu là Nguyễn Thái An Enter tôi đặt vào cái ô tiếp theo này sau đó tôi vào thẻ hôm chọn cái tính năng fill mũi tên xuống nằm trong cái group fill ấy chọn tính năng flat fill đấy thì ngay lập tức ta thấy là à, theo cái mẫu ta điền là nó tự động nó lấy luôn tất cả các môn luôn mà không phải sử dụng hàm gì cả tiếp tục ví dụ tôi muốn lấy cái tên à, tiếng Việt không dấu của người tiếp theo của những người tiếp theo tôi đặt vô tiếp theo tôi sử dụng row và chọn flat field Đấy, thì ngay lập tức ta đã có ta đã tách dữ liệu cực kỳ dễ dàng tuy nhiên cái tính năng là flat field này chỉ có từ Office 23 trở đi mới có à, từ à, Office à, 2010 2007 à, về trước là không có chức năng này đâu nhé Thank